Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo Và trong ngày hôm nay sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra tại các giải đấu ờ, hàng đầu châu Âu Còn mình thì bận nhiều việc nên không có nhiều thời gian để lên được hết video của các trận đấu này cho anh em nhưng tất cả các kèo mình sẽ soi kỹ càng khi mà có đội hình ra sân chính thức cũng như tình hình lực lượng như thế nào và sẽ gửi lên trên nhóm đầy đủ các mã kèo này cho anh em tham khảo còn những ờ, anh em nào chưa tìm được một cái trang uy tín để tự chơi hoặc đang muốn vào nhóm cùng đồng hành với tem ờ, cao tiến thì cứ liên hệ cho mình à, qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiến anh em tìm đến mình thì mình sẽ thêm tất cả vào nhóm cũng như giới thiệu những cái trang uy tín và hướng dẫn trực tiếp cho anh em cách tạo tài khoản cũng như cách chơi trên trang đấy có ok giờ thì quay lại video này mình sẽ lựa chọn nhận định cho anh em trận đấu sớm tại vòng đấu 23 ngoại hạng giữa West Ham và Chelsea Trận đấu này được diễn ra vào lúc 19 ờ, giờ 30 tối hôm nay. West Ham hiện đang xếp ở vị trí thứ 17 với 19 điểm có được sau 21 vòng đấu vừa qua và ở mùa giải năm nay, đội chủ sân ờ, Olympic lại thể hiện một bộ mặt ờ, bạc nhược khi có thời điểm nằm ở dưới đáy bảng xếp hạng phải tới những vòng đấu gần đây với các kết quả khả quan đã giúp cho West Ham tạm thời vượt qua được nhóm cầm đèn đỏ với khoảng cách chỉ một điểm cách biệt mà thôi. À, cụ thể hơn là ở hai vòng đấu gần nhất thầy trò của David Moy đã vượt qua được ờ, Everton với tỷ số 2-0 rồi sau đó cầm hòa ngựa ô Newcastle không bàn thắng ngay trên ờ, sân khách à, trong cuộc tiếp đón Chelsea tới đây nếu như West Ham thi đấu quyết tâm cùng với lợi thế sân nhà thì rất có thể thầy trò David Moy còn có thể giữ lại được một điểm trước Chelsea à, còn về đội khách Chelsea thì đang đứng trên bờ vực thẳm với liên tiếp thất bại trên mọi mặt trận thì trong bối cảnh đó đội bóng thành London buộc phải mua sắm điên cuồng trong phiên chỉ nhận mùa đông vừa rồi gần đây nhất thì đập ờ, luôn vừa mua tiền đạo Enzo Fernandez của tuyển ờ, vô địch ờ, World Cup 2022 Argentina với giá lên đến 106 triệu bảng thì chưa biết hiệu quả việc mua sắm này đến đâu nhưng thực tại trước mắt chủ đứng của Chelsea trên bảng xếp hạng là vị trí thứ 9 và đang phải đối mặt với nguy cơ chấn tải mùa giải ngoại hạng Anh năm nay và phải nói là đầu lưu có phong độ rất tệ ở mùa giải năm nay khi ở 8 trận đối đầu gần nhất họ chỉ có được hai chiến thắng cùng với đó là ba trận hòa và ba thất bại à, thật sự Chelsea đang trong giai đoạn rất là bế tắc về lối chơi cũng như là về à, tình hình à, lực lượng khi rất nhiều các cầu thủ trụ cột của đội bóng vẫn chưa thể bình phục chấn thương và trở lại với trận derby London. À, xét về danh tiếng và đẳng cấp thì Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn so với West Ham. Tuy nhiên thì à, xét về phong độ thì West Ham hoàn toàn có cơ hội có được một điểm. Cặp đấu này cũng đã chạm chán nhau rất nhiều trong lịch sử đối đầu của hai đội và ở 12 trận đấu gần nhất Chelsea có được 6 ờ, chiến thắng, hai trận hòa và 4 thất bại trước West Ham. Có thể nói là hai đội so với lịch sử đối đầu cũng không chênh lệch nhau cho lắm. Nhưng ờ, hiện tại tuy Chelsea có phong độ không tốt nhưng ở trận lượt đi trên sân nhà tại giải đấu này, The Blue đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước West Ham. Thì đây cũng được coi là điểm tựa để ờ, Chelsea có thể tự tin ở trận đấu tối nay. À, và trước khi đến với tỷ lệ kèo, mình sẽ cho anh em xem một ít tình hình lực lượng ra sân dự kiến của hai đội. Thì chủ nhà West Ham ra sân với sơ đồ là 3-4-2-1 đồng quân của huấn luyện viên David Moy sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ Zuma à, cũng như là Cornet và Atkamaka về đội khách Chelsea ra sân với sơ đồ à, rất quen thuộc 4-3-3 đồng quân của huấn luyện viên à, Graham Potter mắc đến 7 cầu thủ ở trận derby tối nay do chấn thương thì đây cũng chỉ là đội hình dự kiến thôi nên anh em cũng không cần phải quan tâm nhiều cho lắm à, và nhà cái đã đánh giá Chelsea ở trận đấu này cũng không khả quan cho lắm khi đưa ra tỷ lệ kèo à, đội khách Chelsea chấp 0.25 cả chặn và đá đồng ở ngay hiệp 1 cùng với đó là mã kèo tài xỉu 2.25 cả chặn và một hòa cho hiệp 1 và nhà vô địch World Cup 2022 Enzo Fernandez đã có màn ra mắt không tệ với Chelsea trong trận gặp uh, Fulham nên nhiều khả năng vẫn sẽ có sức đá chính ở trận đấu tới ngoài những chấn thương dài hạn trận đấu này Chelsea vẫn chưa có được sự phục vụ từ ờ, uh, Blue hay là Fofana hay là Kukovic nhưng à, tăng binh cho mượn à, do Philip đã hết án treo giò và có thể ra sân từ à, băng ghế dự bị khi cần thiết. Trong khi đó thì West Ham thiếu Zuma, Cornet và Escamatka thiếu vắng những nhân sự chủ lực khiến cho West Ham lúc này chỉ có thể chê phòng ngự phản công và chờ đợi sự tỏa sáng của Bowen. À, và Bowen cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho West Ham ở thời điểm hiện tại với 4 lần gặp công. Tuy nhiên, Chelsea đã không thắng trên sân khách ở 6 trận đấu gần nhất nhưng mình vẫn có chút niềm tin cho Chelsea trận đấu này và mình tin là đầu lưu sẽ có ờ, cách lấy lại phong độ và hướng đến một chiến thắng khi phải tiếp đón đội bóng ở cuối bên xếp hạng như là West Ham vào tối nay và mình chốt cho anh em mã kèo là Chelsea chấp 0.25 ờ, cả trận cùng với mã kèo tài 2.25 trận đấu này và anh em nên nhớ đây chỉ là những ờ, ý kiến riêng của mình thôi nên anh em hãy cân nhắc trước khi theo mình còn riêng những ai thấy mình nhận định hợp lý thì anh em cứ vào còn về mã kèo thẻ cũng như kèo gốc hay là mã kèo cá độ cùng ghi bàn cùng nhiều mã kèo khác nữa khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn sẽ không chơi được các mã kèo này mà còn phải à, mắc like mất phí trung gian và gặp nhiều vấn đề khác nữa à, nên tốt nhất anh em nên tìm một cái trang uy tín để chơi có thể thoải mái lựa chọn ra vào được nhiều mã kèo mình mình thích luôn à, còn anh em nào muốn vào nhóm hoặc không có một trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963731346 hoặc là telegram à, kèo bóng cao tiếng mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn anh em lập riêng một cái tài khoản trên trang và sẽ thêm tất cả vào nhóm để cùng chia sẻ tham khảo về các mã kèo ở các trận đấu sắp tới và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh cao tiến soi kèo